Xin chào ờ, tất cả anh em Hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái ờ, cách chơi bầu cua rất là hiệu quả Khi anh em đi chơi chỉ cần đưa được một cái hột này vào rồi Và đây nó là cái cục dung Đây là nó là cái cục dung để chúng ta biết được khi mặt của con nào nổi lên và đây nó là cái công thức của nó ấy như là con bầu sẽ là không dung con cua là một ngắn một dài con tôm là một dài con cá một ngắn con gà hai ngắn và con nai là hai dài đây nó là một cái uh, những cái nhịp dung của cái bộ hột bầu cua báo dung sau mặt này và một cái điều đặc biệt nữa là cái chip này của chúng tôi nó là một cái loại chip rất là mới có thể xuyên được cả thau nhôm hay thau inox nên anh em hoàn toàn có thể chơi ở bất kỳ trên um, bất kỳ loại ờ, thau nào không cần bất không cần phải là thau mổ hay là thau bằng um, giấy nói chung là thau nào cũng chơi được thùng sơn thùng cắt tông rồi thau inox thùng nhựa vân vân thì um, cái loại chip này là chip mới nên bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em trên cái thau inox anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây và đây là cái nhịp rung của nó tôi sẽ để đây còn đây là cái cục rung khi vào chơi anh em chỉ cần đưa một hột vào và tay chúng ta cầm cục rung này đứng khoảng cách xa từ 4 đến 5 mét vẫn bắt sóng được đây nó có hai cục pin anh em chỉ lắp ra tháo vào đây chúng ta sẽ bật công tắc ở đây lên khi bật công tắc lên thì đèn nó sẽ màu xanh này và khi à, có mặt nào lên nó rung thì có đèn đỏ đây nó sẽ sáng giờ tôi sẽ sốc thử cho anh em xem mấy sốc à, thử cho anh em xem mấy chén nhé để anh em thấy à, đây tôi sẽ dùng cái thầu này bằng inox này và tôi sẽ sốc thử cho anh em xem Đó, bây giờ không dung không dung chắc chắn là có con bầu rồi đó một bầu một cua à, sẽ là một bầu một tôm và một cá dù anh em có sốc mạnh hay sốc nhẹ thì máy vẫn bảo dung như chúng ta biết nhé vẫn không dung tiếp tục vẫn có bầu anh em đó một bầu một cá và một nai bây giờ là một cái dài anh em nhé một cái dài có nghĩa là có con tôm nhé tôi sẽ mở Đó, một tôm một cua và một nai vẫn là một cái dài anh em này một cái dài chắc chắn là có con tôm hai con tôm liền hai tôm và một nai dù anh em có sốc nhẹ bình thường như thế này vẫn là một dài vẫn có tôm này. chú anh em có sốc mạnh hay sốc nhẹ đấy, vẫn là hai tôm này. đánh một con đến hai con hoặc là anh em sốc mạnh như thế này máy vẫn rung nhá hai dài anh em nhìn này hai dài hai dài chắc chắn là có con nai rồi hai nai liền anh em đặt một lên hai sóc mạnh như này nhé. không dung không dung có nghĩa là con bầu đó đặt một bầu lên hai bầu liền anh em thấy nào rất là hiệu quả đúng không tiếp tục một cái ngắn này một ngắn là có con cá anh em nhé một cá một tôm và một cua toàn những con sống ở dưới nước hai cái dài hai dài chắc chắn là có con nai rồi đó một nai một tôm và một cá à, xin lỗi một gà cái ờ, đấy là khi chúng ta sốc mạnh hay sốc nhẹ nó đều báo cho chúng ta biết rất là chính xác rất là hiệu quả tuyệt đối 100% luôn không sai một tiếng nào đây là khi chúng ta để ở trên đây là tôi để ở trên cái uh, dĩa này nó sẽ kêu to như thế còn bây giờ tôi sẽ để ở đây và xem anh, anh em xem có nghe thấy tiếng gì, gì thì có nghe nghe thấy nhịp rung nó không nhá hoàn toàn không không rung con bầu Đó. hai dài tất nhiên lại có con nai rồi Đó, một nai một tôm và một gà thì đây nó là cái cách à, sử dụng và cách chơi cái bộ hột à, bầu cua bảo dung sò mặt cái loại chip mới có thể xuyên qua được cả thau nhôm và thau inox thì đấy là về cách chơi còn cách bảo quản thì cái mặt nào không dung ví dụ như bây giờ mặt bầu không dung này đó nhưng mặt khác dung này đúng không có mặt bầu không dung thì cứ mặt nào không dung anh em để ngửa lên đậy nắp vào tay công tắc đậy nắp vào mặt nào không dung ngửa lên